giờ em phương trời nào còn thương còn nhớ chúa thương tình kỷ niệm hay em đã giàu xa quên mối tình dở xa đời đã trái ngang còn thương nhớ chi một mối tình lỡ